Đỗ Dương xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trời Nam Việt mấy mười năm vẫn nhớ, bản tuyên ngôn người đã đọc thuở nào. Giữa ba đình một ngày nắng tranh trao, lời bác gọi hiệu đồng bào cả nước. Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp các ngả đường, dập bóng cờ hoa chào mừng quốc khánh. Cách đây 76 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cứ mỗi khi đến Tết độc lập, những người con đất Việt vẫn không khỏi bồi hồi, nhắc nhở cho nhau về cội nguồn, về giá trị của hòa bình, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Đây là mốc son trói lọi, là niềm tự hào tự tôn của tất cả chúng ta về Tổ quốc thiêng liêng. Đạo Phật đặc biệt chú trọng về lòng biết ơn, trong đó có ân quốc gia xã tắc. Đức Phật cũng luôn chỉ dạy chúng đệ tử phải có trách nhiệm giữ gìn cho đất nước được bình an bằng trí tuệ và niềm tin sâu nhân quả. Trên tinh thần đó, hôm nay, Chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng đang tu tập cấm túc tại chùa, thiết lập đàn lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam để cầu nguyện đất nước được thái bình, dịch bệnh sớm tiêu trừ. Giờ đây, xin mời toàn thể đại chúng cùng trang nghiêm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 phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhật thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là mốc son trói lọi, in đậm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Khắp mọi nơi trên thế giới, những người con của đất nước Việt Nam đều hoan hỷ đón mừng, ôn lại những kỷ niệm, những công ơn to lớn những chiến công hy sinh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Duyên nay là ngày 26 tháng 7 năm Tân Sửu, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021, trên tinh thần báo đáp tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia xã tắc, công ơn của các thế hệ trước đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Chư Tăng Ni Phật tử chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, cùng nhau vân tập về Đại Hùng Bảo Điền, đối trước mười phương thường trụ tam bảo, dâng nén hương lòng, ba nghiệp lắng trong, thần kính dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, tác lễ thọ trì pháp bảo tôn kinh, Phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong. Mang công đức này cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc và cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ, mọi người đều được an vui, hạnh phúc. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thân tình,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 cùng à, ta na tha nơi à, ức à, kiếp không cùng Phật là chúng sinh tính thường là sống đạo người đạo cảm thông không thể nghĩ ba phật à, tôn à, pháp Chi A tâm A đảnh A lễ ơi A nam mô ma Phật sâu màu trắng gì hơn nơi trăm ngàn bốn kiếp mà khó chư tăng đại chúng an tọa tụng kinh Thỉnh đại chúng mở trang số 332 trăm kinh phật dạy bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong thuở thành hay đến chỗ phật theo việt kỳ có hiểm khích định đem quân sáng chinh phạt không biến theo thành ý có thể chiến thắng được không đức phật đáp này thừa tướng nhân dân nước việt kỳ từng hành bày pháp nên huynh thừa tướng bèn hỏi phật bày pháp đó là gì đức phật đáp bày pháp đó là nhân dân nước đó thường tu họp bàn luận chính pháp tu phước từ xưa của tôi thần dân nước upon nước có xa bây giờ đứng thế tôn liền nói kể thắng người không đủ cậy tuy thắng khổ bên mình phải cầu pháp tự thắng thắng rồi được vô sinh vô sáng nghe phật nói kể liền thấy được đạo lúc ấy mọi người trong pháp hội đều đắc quả tu đà hoàn liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ phật ra về ông đem mọi việc thưa lại với vua vua bèn từ bỏ ý định đánh nướng viện kỳ nghiêm chỉ theo lời phật dạy lấy đó để giao hóa cho nhân dân sau đó nước việt kỳ đến quy thuận trên dưới kinh quý nhau nước nhà hương thịnh thỉnh đại chúng quỳ gối tụng sám nguyện mong cho đất nước thái bình hôm nay chúng con thương yêu thương nhớ người thân, với đường thiện tâm cùng nhau tu hành gieo قدرنا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 Nguyện đem công đức tu hành thật có theo công hạnh Bồ Đề của Đại Tăng Chùa Ba Vàng và công đức tu hành hòa hợp của các đạo tràng Phật tử cùng các công đức cúng dường tụng kinh lễ bái, tu tập phát sinh từ đàn lễ tri ân nhân ngày kỷ niệm 76 năm ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ, nhân dân ấm no, an lạc, hạnh phúc, hướng tâm theo Phật Pháp, nương tựa tam bảo, tu hành sớm thoát khổ. Nguyện cho đất nước Việt Nam luôn có được quốc chủ là bậc minh quân oai đức, là bậc Bồ Tát hành ba la mật, lãnh đạo như thuở Phật Hoàng Trần Nhân Tông, để đất nước được hòa bình, thịnh trì,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 hồi hướng cho các đức hộ pháp chư thiên chư thần bảo hộ đàn tràng nương công đức này sớm được pháp của Phật luôn tinh tấn bồ đề kết duyên pháp lữ cùng với chúng con tu hành cầu vô thượng đạo chúng con với tất cả lòng thành kính tri ân quốc gia xã tắc xin được hồi hướng công đức này tới tất cả các vua quan từ thời dựng nước và giữ nước đến nay được nương tựa tam bảo, tinh tấn tu tập Phật Pháp, sớm vào Niết Bàn. Nguyện cầu siêu độ cho các anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, thanh niên sung phong, dân quân du kích, tự vệ, cùng tất cả những người đã hy sinh để xây dựng, giữ gìn và bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam,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 huệ thật sáng ngời nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ đời đời Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 để cầu nguyện đất nước được bình an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhân loại được an lành, hạnh phúc. Nghi lễ tụng kinh cầu an đã được diễn ra trang nghiêm lắng động. Đỗ Dương mong rằng qua đây nhân dân Phật tử được tăng trưởng lòng biết ơn và đền ơn, tinh tấn tu tập và thực hành các thiện pháp, góp phần mang lại lợi ích phát triển đất nước. Buổi lễ cầu quốc thái dân an nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến đây đã được thập phần viên mãn. Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng. Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni. Chúng con cũng xin tùy hỷ công đức của các quý Phật tử đang theo dõi và tham dự chương trình trực tuyến ngày hôm nay. Giờ này, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức hồi quy. Xin mời toàn thể đại chúng cùng các quý Phật tử đang theo dõi chương trình đồng khởi thân